Kính chào quý vị và các bạn. Công ty cổ phần giáo dục Mỹ Úc có trụ sở tại 89 Hoa Lư, phường 9, thành phố Cà Mau là một đơn vị chuyên hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh với các chương trình Anh văn mẫu giáo, Anh văn thiếu nhi, Anh văn giao tiếp, TOEIC, TOEFL, IELTS, tiếng Anh doanh nghiệp, lớp tiếng Anh cấp tốc dạy theo yêu cầu của quý phụ huynh và học sinh, ôn thi cuối khóa, luyện thi các chứng chỉ A, B, C, đào tạo du học ở các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi với uy tín, trách nhiệm của mình sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng nhất về việc lựa chọn một nơi đào tạo Anh ngữ hàng đầu của cả nước nói chung và của Cà Mau nói riêng. Quý phụ huynh đang lo lắng về việc học tập của con em mình, quý phụ huynh đang băn khoăn trong việc tìm một nơi đào tạo Anh ngữ có chất lượng cao, quý phụ huynh đang đau đầu trong việc tìm một trường Anh ngữ hiện đại uy tín để trao gửi con em mình. Tại sao không để trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc giúp quý phụ huynh chia sẻ những khó khăn trong việc giáo dục của con em mình? Trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc chuyên đào tạo Anh văn mẫu giáo, Anh văn thiếu nhi, Anh văn giao tiếp, TOEIC, TOEFL, IELTS, tiếng Anh doanh nghiệp, lớp tiếng Anh cấp tốc dạy theo yêu cầu của quý phụ huynh và học sinh, ôn thi cuối khóa, luyện thi các chính trị B, C đào tạo du học ở các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhà trường hoạt động dựa vào tiêu chí lấy học viên làm nền tảng, giáo viên nhiệt tình, kinh nghiệm, giảng dạy tận tâm. Quý phụ huynh sẽ an tâm hơn khi đến với chúng tôi. Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chúng tôi hiểu rằng tiếng Anh là ngôn ngữ tốt nhất để học sinh yếu có thể phát triển, học sinh giỏi có thể nâng cao thêm kiến thức và xem đó là ngôn ngữ thứ hai. Trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc khẳng định, khi đăng ký tại trường, học viên không đạt kết quả như mong muốn, chúng tôi sẽ đào tạo lại hoàn toàn miễn phí, giải sát chương trình, dạy sâu kiến thức và giải đúng chuyên môn. Luôn nâng cao và mở rộng kiến thức cho các em, thường xuyên báo kết quả đến quý phụ huynh thông qua sổ liên lạc trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc, uy tín hàng đầu với chất lượng đào tạo, trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc, niềm tin và sự tự hào của mọi gia đình Cà Mau.